I'm quan hơn kính ngồi hương ngát trong đêm lòng ông đức hoàng người thầy lâm lâm uy danh sáng soi muôn đời dựng cờ giữ yên trời nam muôn dân bắc trung nam phụng thờ hoàng độ cho non nước bình an lòng hoàng thương đồng riêng nghệ an độ cho phúc lâu giàu bền lộc khô nhà như nước dòng sông lam cầm ca xưa ngoài bang sấm lấn giang sơn cõi bờ dâng lệnh vua cha hoàng lĩnh phong kiếm tờ xua loài sông lăng phút tan không khai hoàn ca hát xa theo gió làm dáng khí linh thiêng nước non này mãi được bình yên cõi bồng lai chợt nghe tấu xuống qua phàm trần vâng lệnh mẫu vương giáng lên dương đồng hoàng về đây ngàn hoa thơm ngát hương khó quyện bay rằng ngày mai Khánh lắc chuông lay khoác áo hoàng bào có nhẫn ngọc luồn tay tiệc vui ông về bút phê sớm độ cho thành đồng tuyến kinh mà lầm lỡ điều chi con xin ông hòa phép thần thông xa cho chúng thần mắt chân nặng cắn cao số lời kêu tiếng cầu xin hoàng cho thọ tâm thành xin quan hoàng người đi tâu đô độ cho thanh đồng suốt đời vạn sự hạnh thần tiên xứ nghệ quan hoàng được danh trần thù người ta ngược xuôi nam bắc đi về bốn phương ai cũng vô gia đền ông sớm tối đèn đường nước kia dẫu cạn công hoàng ngàn năm vẫn sáng núi kia dẫu mòn đức hoàng vẫn tựa vẫn dưới ngày ngày bên lầu các nàng tiên nữ thướt tha yêu kiều đàn dâng lên khúc năm cung dòng ngâm lưu lo anh vàng để lòng hoàng diệt bao niềm vui khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng còn luyến lưu đầy vơi hát ca từng vùng muôn nơi đèn thiêng cành đèn hội quỳnh tiên quân tụ dăm ba ở gió mây bạt ngạt bao la muốn vô đền quan hoàng thập con chẳng biết sai nhân à, chưa cùng có câu muốn đi thì trở tận ngân muốn vô đền quan hoàng thập chớ hỏi gần hay xa dù đường vô cạch trở sơn hà nhất tâm tìm tới hoang độ đường xa cũng nên gần nghệ an ngàn mây xanh thắm nắng sớm long lanh núi hồng soi bóng sông lam tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn ràng để nghệ an thấy lòng lòng xôn xao nghe danh thơm quan hoàng người vang con xin cúi đầu thắp một tuần nhang quan hoàng bàn phước lớn ban đặt đắn buôn may xuôi ngược néo đông đường tây bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay từng ngày cầu gian nan khó nhọc tiêu tan họ vũ nhất tâm ơn hoàng ban nương bóng hoàng sẽ được bình an đêm này về đền đây đồng sáng bóng quý quan hoàng ngất ngây sau trước gần xa xem ai hiếu duyên hoàng thượng ông ban cho thành đồng họ vũ con giàu ngân sáng đức danh ba miền cửa nhà ra sự dù chân gian không còn vẫn vương mơ màng vì thương đế hoàng nên quan hoàng giáng lâm đàn tràng đàn tràng hôm nay đèn hoa kết nên đón hoang vui mà rượu nồng ngất ngây trong men say với lá trầu cay khói nhang sông trầm cung đàn hòa theo câu hát chắp tay nguyện cầu chúc thế hoàng bóng đẹp đồng xa cho thanh đồng cho tiếng ca cung đàn cho người trần thế chúng con bình an bốn phương nước nam thành bình được đời đời cháu con hiền vinh từ đồng ảnh bóng cõi dương ra mới hay trong việc đạo lành đẹp dạng người thì có ai bằng quan như khi ông dáng vui dương đồng đẹp dạng người sáng như hào bắc đông tây bán buồn trăm nghề gặp còn con miệt mài mê say dâng cung đàn trăng trong hoàng lên đầu thành hoàn nguyệt hòa thơ tiên hỏi chuyện cung nga ờ, chữ cờ sao lại gọi trắng già ở chơi chôn đỏ nay đà nay đã bao năm hơ ai là bạn tri âm thăm viếng nhìn xuống nhân gian còn uống tình trắng ơ chứ cờ sao lại gọi chị hằng ở chơi chôn đỏ chi bằng chi bằng bằng xuống đây xuống đây mau hãy xuống đây vui cùng hoàng thập vài giây thôi cho thỏa lòng chờ trắng chờ là chờ trắng chờ ai mà thở mượn cánh ngàn nhắn gửi chân gian để cùng hoàng vui bài chén cạn nhìn cung ngựa hoàng tiên nữ thu mây đáp lại quan hoàng hẹn người quân tử khi về đây về đây việc huế mở cho hết ba ngày cho thỏa đêm ngày mong từng giây từng giây được cùng hoàng nhất cho thật say quan hoàng nghe tiếng chư vỗ tay miệng cười ngất ngây quan nghi hoàng là mừng quan nghi hoàng vui ngự trần gian ngàn huế nở đua sắc phố nhan hương bay ngào ngạt người quân tử vâng lệnh sai ra ngự trần gian ban lộc tài cho đồng vô hạn cả phong quang có cả các cô tiên nàng hầu cận quan hoàng trông thật sang thật sang hoàng chiêu lộc cho cặp má muôn người khắp bốn phương trời ai bằng quan bằng quan vẻ lịch sử có ai bằng quan quan hoàng ủy loạn xa chi khắp nhân gian nhã nhạc lừng vang chữ còi tiên thì hoàng trăm mền mà ngàn thương vì thanh đồng họ vũ nên hoàng phá vương vấn vương cõi trần vương vấn vương cõi trần họ ơi ơi họ ơi chan rượu đào ba chén mà lòng hoàng vẫn chưa say đây chén rượu đào xin quan hoàng nhập cho say triệu đào xin khoan hoàng nhất nhất cho say thơ chi thơ để hoàng ngây ngây ngất lòng hỏi trắng tuổi mà chẳng già chẳng bao nhiêu tuổi mà chẳng già chứ bóng quan hoàng đi bao nhiêu tuổi mà vẫn hào hoa như ngày nào vẫn hào hoa như ngày non nghi cao chứ bóng quan hoàng nghi bao nhiêu tuổi mà đứng thanh cao hơn thì người đứng thanh cao hơn người lệnh sai thập nhị mười hai cô tiên nàng quân y là áo lượt khăn nhiễu đầu vắt vai đầu lược thảm chân dần đôi vâng hài cô cả dân ông biếu ngự bỏ cô nàng đôi đi theo hồ kiếm cô nàng ta sẽ xếp mà theo sau thất lệ quê hỏi cô tư thêm chầu rước ông người sơi